Mà không ngoài vậy hết không rồi. Nó nước 12 mét luôn. Mà đến mất cái này mới 6 mét rồi. À? Không dữ vào. Dạ 6 mét à. Còn 12 à, mét đó, 12 mét. Nó sâu và nó nhỏ hơn. Không, nó lít thôi được. Có đánh đủ chưa? Đúng